còn nếu mà thật sự anh em muốn đồng hành cùng kiếm cơm gạo với nhóm thì cứ ờ, liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng. Anh em cứ ờ, trực tiếp liên hệ với mình, mình sẽ thêm ờ, tất cả anh em vào nhóm để nhận được những mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn. Vì trên YouTube ấy thì mình chỉ lên trước cho anh em để anh em tham khảo thôi. Vì lúc đó thì mình chưa có nắm được những cái thông tin cũng như là tình hình lực lượng chính thức sẽ như thế nào. Còn trước giờ bóng lăn 30 phút đến 1 tiếng khi mà có đội hình à, chính thức và chơi với sơ đồ ra sao thì uh, lúc đó mình nắm bắt được tình hình và sẽ soi thật kỹ để gửi kèo lên nhóm cho anh em theo đấy và thêm một việc nữa là mình sẽ trực tiếp uh, hướng dẫn cũng như chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em uh, có thể tự do chơi và ra vào các mã kèo bạn em thích à, anh em thấy mình uh, nói đúng không anh em không cần phải chơi báo ngoài qua đầu qua cò làm gì hết à, vừa bị mất like này mất phí trung gian mà còn gặp nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa thà anh em tự cầm trang chơi muốn làm gì làm ăn thua cũng chẳng ai biết và cũng ờ, không phiền tới ai hết thì ok mình cũng ờ, chỉ muốn nói đôi lời với anh em vậy thôi giờ thì quay lại với video này à, thì khuya hơn ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu hay được diễn ra tại cúp C2 châu Âu và mình cũng không có thời gian nhiều để lên được hết tất cả kèo của các trận đấu mình chỉ có thể lựa ra hai hoặc ba trận để lên video cho anh em tham khảo mà thôi còn lại à, tất cả các cái mã kèo của những à, trận đấu này thì mình vẫn sẽ soi thật là kỹ và đẩy à, các mã kèo lên nhóm cho anh em chơi ok giờ thì mình sẽ lựa chọn trước trận đấu giữa MU với Barca để nhận định soi kèo cho anh em tham khảo trong video này thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì như anh em đã biết ấy ở trận lượt đi tại Camp Nou sân nhà của Barcelona thì MU đã tạo ra một cái màn trình diễn ờ, nước lòng người hâm mộ thì ở trận đấu đó ờ, Mascot à, Mascot Alonso đã mở tỷ số trước cho Barca nhưng mà quỷ đỏ vẫn chơi rất là tập trung và Marcus Rashford đã gỡ hòa chỉ sau 2 phút rồi ờ, cũng chính cầu thủ này đã tung ra cái đường căng ngang khiến cho Conde lúng túng và phản lưới nhà luôn đấy và quỷ đỏ đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 thì à, dù vậy với cái lợi thế à, dẫn bàn trước nhưng mà MU vẫn không thể nắm giữ à, lợi thế khi mà cái quả tạt của Rafinha đã trở thành cái bàn thắng và hai đều cũng là cái kết quả cuối cùng của trận lượt đi này và trước khi mà đến với cái trận lượt về này thì mình sẽ nói sơ qua về cái tình hình phong độ cũng như lịch sử đối đầu và đội hình ra sân dự kiến cho anh em tham khảo trước tiên thì mình sẽ nói sơ qua về cái phong độ của MU anh em có thể thấy là MU đang có một cái phong độ tương đối tốt khi mà đội bóng này có được 6 ờ, chiến thắng 3 trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại với tỷ số sáng nút 2-3 trước ờ, ứng cử viên vô địch ngoại Anh là Arsenal mà thôi đấy nhìn lại các trận đấu vừa qua của quỷ đỏ thì ờ, anh em có thể thấy là hàng công của MU đang thi đấu rất là ấn tượng khi mà liên tục nổ súng trong các trận đấu gần đây và MU có tới 9 trong 10 trận gần nhất ghi được từ hai bàn thắng trở lên một con số rất tốt cho hàng công của MU nha anh em và chính MU cũng đã chuẩn bị rất tốt trong trận lượt về này khi giành chiến thắng 3-0 ờ, trước ờ, Leicester tại ngoại hạng Anh thì ờ, với cái kết quả này cũng giúp cho MU có được 49 điểm và xếp thứ ba tại giải đấu ngoại hạng Anh và hiện tại MU chỉ còn kém top 1 Arsenal với 5 điểm và kém đội nhì bảng Man City với 3 điểm cách biệt mà thôi thì theo những gì mà anh em thấy thì chắc chắn là cơ hội vô địch ngoại hạng Anh vẫn đang rất là sáng dành cho MU và chắc chắn là những cái thành quả này sẽ giúp cho MU bước vào cái trận đối đầu với Barca đêm nay à, với một cái phong độ cũng như là một cái tâm lý là thoải mái nhất còn về ờ, đội khách Barca thì à, đang thi đấu với một cái phong độ cũng rất là thăng hoa anh em xem này Barca chỉ có một trận hòa duy nhất với tỷ số 2-2 trước MU ở trận lượt đi còn lại là Barca toàn thắng ở các trận trận đấu còn lại à, một phong độ cực kỳ tốt luôn và cả công lẫn thủ của Barca đều thi đấu rất tốt ở thời gian gần đây đặc biệt là cái hàng thủ của Barca đã giữ sạch lưới lên đến 7 ờ, trong 10 trận đấu gần đây nhất và tại ờ, La Liga thì hiện tại thì ờ, Barca vẫn đang đứng top đầu bảng xếp hạng với 50 59 điểm sau 22 vòng đấu và bỏ xa kình địch Real đến 8 điểm cách biệt. Cái điều này cũng giúp rất là nhiều cho Barca trong cuộc đối đầu trước mùa đêm nay. Thì với 8 điểm <clears throat> cách biệt tại La Liga ấy, thì chắc chắn là Barca sẽ hoàn toàn tập trung một phần trăm một trăm phần trăm nhân lực để giành được cái kết quả tốt nhất trong ờ, trận đấu đêm nay và xét về cái phong độ của hai đội hiện tại ấy, thì cho thấy là cái cuộc đối đầu ờ, đêm nay này sẽ cực kỳ hấp dẫn nha thì trận đấu hay như thế này mà anh em bỏ lỡ thì sẽ rất là nối tiếc luôn à, và tiếp theo mình sẽ cho anh em xem về cái lịch sử đối đầu của cặp đấu này thì anh em có thể thấy Barcelona hoàn toàn nắm lợi thế trước MU khi có được đến 3 chiến thắng và một trận hòa mới đây trong 4 ờ, lần đối đầu gần nhất với MU trong quá khứ. À, và trước khi đến với cái tỷ lệ kèo của trận đấu này, mình sẽ cho anh em xem sơ qua về ờ, đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Thì chủ nhà MU ra sân với sơ đồ là 4231 với những cái tên ờ, quen thuộc các chất lượng như là Marcus Rashford này, và Bruno Fernandes, rồi Casemiro và thêm một tin vui cho quỷ đỏ là trong trận đấu này là những à, Anthony Matean hay là Harry Maguire cũng như là Anthony đã bình phục chấn thương và có thể ra sân vào đêm nay. Còn à, đội khách Barca ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 cũng cùng với những cái tên à, chất lượng không kém MU như là Robert Lewandowski, rồi Florian Torres này hay là Fenky Đội Dông đấy và đặc biệt là một Rafinha đang thi đấu cực kỳ thăng hoa trong thời gian gần đây nhưng ờ, đâu đó Barca vẫn ờ, mắc mát những cái tên quan trọng như là Petri này, Dembele và Ravi đấy và với cái lợi thế sân nhà nên ờ, nhà cái đã đưa ra mã kèo chấp dành cho MU với mức chấp là 0.25 cái chặn trước Barcelona và với cái mã kèo này mình cực kỳ kết MU nha anh em và Barcelona thì cũng là một đội bóng hàng đầu thế giới nên chắc chắn sẽ không dễ dàng cho quỷ đỏ trong cuộc đối đầu này và riêng mình thì rất kết MU nhưng với cái mã kèo chấp thì mình vẫn ờ, hơi ngại một cái điều gì đó trước Barcelona nên mình khuyên anh em là không nên vào cái mã kèo này thay vào đó là anh em có thể vào cái mã kèo ờ, tài thể phạt 4.5 ờ, cả chặn thì chắc chắn cái tỷ lệ hấp kèo này rất cao dành cho anh em vì hiện tại với cái lối chơi rất là gắn của Barcelona cùng với cái lối chơi kiểm soát rất là tốt của MU với Casemiro thì chắc chắn cuộc đấu đầu này sẽ rất là nảy lửa và dẫn đến nhiều thẻ phạt từ trọng tài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 thì ok mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em nhớ ấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được ờ, thông báo khi có video mới nhất và đừng quên để là một like cũng như một bình luận riêng của anh em về kết quả của trận đấu này chúc anh em luôn hấp trong ờ, các mã kèo sắp tới cũng như ờ, trong mã kèo trong trận đấu đêm nay